chào tất cả anh em bây giờ cũng ờ, năm hết tết đến ờ, nơi rồi anh em mình cũng phải cần chuẩn bị lấy những cái bộ đồ chơi bầu cua đặc biệt là dịp tết ờ, âm lịch hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về hai cái bộ hột bầu cua khi anh em đi chơi chỉ cần đưa được hột vào và một loại nữa là không cần đưa hột thì trên thị trường hiện nay cũng bán rất nhiều những cái loại à, hột bầu cua bảo dung không tang cũng có mà có tang cũng có nếu anh em à, cần tìm hiểu có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại đây nhé 08 44 555 559 và 0983 30 từ quý 2 thì nói về cái bộ đồ chơi à, bầu cua này thì tôi xin giới thiệu với anh em đây nó là cái bộ hột báo dung 6 mặt này và đây nó là cái máy báo dung về cái bộ hột bầu cua báo dung 6 mặt này thì chơi rất là hiệu quả nhưng mà một điều ấy thì khi anh em à, xé hột này ra bây giờ tôi sẽ xé thử hột ra tức là khi anh em chơi nó lên mặt nào nó sẽ báo dung cho anh em biết mặt đó chuẩn 100% còn đây là cái cục dung khi anh em chỉ cần cầm trên tay thôi là nó sẽ báo dung và nó dung cho anh em biết nhưng mà cái hột này khi xé hột ra này Đấy, nó sẽ có một cái chip gắn ở bên trong như thế này đó đây gọi là có tang anh em à, lưu ý nhé đây gọi là có tang này còn đây cái hột có tang này thì cũng có nhiều nơi chơi được nếu như với trường hợp là anh em đưa được hột vào đấy là có tang còn với cái bộ hột không tang này thì hoàn toàn khác khi anh em đến chơi chỉ cần đưa được một cái miếng dán đây nó là những cái miếng dán từ chấm từ báo dung tại sao là gọi là chấm từ báo dung bởi vì đây nó là giống như là từ nam châm chỉ cần anh em đến chơi và trên này nó có ba cái chấm từ sẽ dán vào ba cái hột anh em dán bất kỳ cái hột nào cũng được có thể dán vào mặt bầu này hoặc mặt tôm này cua cá gà nai bất kỳ một mặt nào không quan trọng thì chúng ta có thể chơi được hai mặt có nghĩa là khi chúng ta dán vào mặt bầu thì chúng ta khi mặt bầu nổi lên nó sẽ rung liên tục cho anh em biết thì lúc đó chúng ta sẽ đánh bầu còn nếu như với mặt đối diện nó nổi lên là mặt cua thì khi dán vào mặt cua khi dạ giá vâng, và dán vào mặt bầu rồi thì mặt cua nổi lên nó sẽ rung nhẹ cho anh em biết còn nếu như dán vào những ờ, mặt nào ví dụ như mặt gà mặt đối diện của nó là mặt cá nó sẽ rung có nghĩa là chúng ta có thể đánh được hai mặt nhé sử dụng cái bộ hột này thì rất là đơn giản chỉ cần anh em đến sân của người ta anh em lấy cái miếng dán này ra và trên này nó có một cái lớp keo này đó bây giờ tôi sẽ cạy ra đấy, anh em nhìn này đấy, chấm rất là nhỏ nhé đây đó. nếu như mắt thường anh em mà không để ý thì sẽ không nhìn thấy được đây nó có một cái lớp keo và anh em chạm tay vào dán vào đây đó anh em nhìn này đấy rất là nhỏ tôi sẽ thử cái ờ, tiếp theo tôi sẽ dán cái chấm tiếp theo đó đây nó vừa rơi xuống đây để tôi nhặt để tôi bỏ xuống này Đó. bây giờ đến cái hộp này anh em nhớ cạy cái chấm ra thôi trên đây có một cái lớp keo và anh em chạm vào hột của người ta đó là khi đó anh em có thể chơi được lên mặt nào nó sẽ báo dung cho anh em biết mặt đấy dọc đây bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem nhé để tôi lấy một cái chấm khác cái chấm này nó vừa bị rơi đây nó chưa lấy lên được rồi. khi nào lên mặt nào nó sẽ rung cho anh em biết đây, anh em nhìn ba chấm rất là nhỏ nhé. về cách chơi rất đơn giản thôi anh em chỉ cần dán vào như thế và anh em cho vào sóc khi nào lên mặt nào nó sẽ rung cho anh em biết mà đó ví dụ như là dán vào ba mặt bầu bây giờ tôi đang dán vào ba mặt bầu thì khi nào có bầu lên nó sẽ rung hoặc là dán vào bất kỳ mặt nào cũng được cứ mặt đó nổi lên là nó sẽ rung tôi sẽ test thử cho anh em xem xin giới thiệu anh em đây nó là cái à, cục rung anh em chỉ cần đưa tay qua thôi thì trong khi chơi bầu cua chúng ta có quyền tả tả có nghĩa là mua bán khi chúng ta đưa tay qua là máy sẽ rung như bây giờ tôi thấy máy đang rung này anh em nhìn khi máy rung này nó sẽ có đèn này đấy đèn nó sẽ sáng như này là có như bây giờ chắc chắn là có con bầu tôi sẽ đặt vào cửa bầu khui cho anh em xem này đó hai con bầu anh em nhé chính xác có hai con bầu và một con cua tôi sẽ thử sóc thử cho anh em xem à, một vài à, tiếng nữa Đấy, anh em nhìn đèn vẫn tiếp tục sáng này tiếp tục sáng như này chắc chắn là có con bầu nữa tôi sẽ đặt tiếp cửa bầu khui đó anh em nhìn này một bầu một nai và một cua tiếp tục nhé như bây giờ anh nhìn này đèn hoàn toàn không sáng nhé không sáng một chút nào như bây giờ chắc chắn là không có bầu và không không có bầu nếu như ai ấy, mà đặt vào cửa bầu tôi sẽ tả hết tôi sẽ mua hết bầu khui thử cho anh em xem đó không có bầu anh em nhé một cua một gà và một cá chính xác ạ đấy tiếp tục rồi đấy, anh em nhìn này đèn vẫn sáng ấy đèn sáng này chắc chắn là máy máy có là máy đã rung máy rung này thì chắc chắn là sẽ có bầu tôi sẽ đặt vào bầu đó một bầu một cua và một tôm anh em thấy thế nào hiệu quả không như bây giờ máy hoàn toàn không rung anh em anh em nhìn đèn không sáng một chút nào nhé Đấy, đèn không sáng một chút nào không sáng cái này có nghĩa là không có bầu ai đặt vào bầu tôi sẽ tả khui thử cho anh em xem đó hai cá và một cua hoàn toàn không có bầu thêm ờ, cho anh em một phát nữa đây bây giờ đèn lại sáng anh em này đèn sáng và cục dung rồi dung này chắc chắn là có bầu tôi sẽ thử cho anh em tôi sẽ đặt vào cửa bầu đó hai bầu và một cua anh em này anh em thấy thế nào hiệu quả không cái độ chính xác thì rất là chính xác tuyệt đối thì tôi không dám khẳng định tuyệt đối nhưng mà như thế này là cũng là ok rồi anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ tôi qua số điện thoại trên màn hình một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em